đợi người khác thành công thì tôi mới à, dám làm đợi người khác bán hàng online có nhiều tiền thì tôi mới dám làm đợi khi nào tôi có thương hiệu tốt ở trên internet thì tôi mới bắt đầu bán hàng đợi đợi và đợi thì đây là một câu nói mà tôi nghe được rất nhiều từ người khác kể cả những học viên mà đã trả phí rất nhiều tiền cho tôi thực sự là cái câu nói này đã làm tôi chỉ hoãn mất 3 năm từ năm 2014 đến 2017 và tôi thực sự thay đổi khi tôi tham gia những lớp học phát triển bản thân và đập tan được nỗi trì hoãn này và tôi biết rằng là cái câu nói này đã âm thầm lặng lẽ ẩn nấp ở bên trong tư duy ở bên trong tiềm thức của anh chị rất là lâu rồi để được nguyện biện cho sự trì hoãn của chúng ta thì có một câu chuyện như thế này ở trong một cái ngôi chùa à, có một vị hòa thượng là quyết tâm để đi xa để học tập và một hôm Ờ, trụ trì chùa này mới hỏi cái vị hòa thượng là à, đến khi nào thì con mới bắt đầu đi học vị hòa thượng này mới đáp à, dạ thưa thầy thì tuần sau con mới bắt đầu đi vì đường xa thì con mới nhờ người à, đan cho con à, một vài đôi giày cỏ sau khi con à, nhận giày xong con mới lên đường và vị à, trụ trì này mới trầm ngâm một lúc và đáp lại vị hòa thượng hay là như thế này à, ta sẽ nhờ các à, tín trung dân à, khuyên góp giày cho con qua hôm sau thì à, à vị hòa thượng ấy bất ngờ là có mấy chục người đứng trước cửa và khuyên góp giày cho vị hòa thượng và những đôi giày đỏ này, này chất đống ở một góc căn phòng và ngày tiếp theo lại có người mang ô đến à, tặng cho vị hòa thượng thì vị hòa thượng mới hỏi à, tại sao tiến chủ lại tặng ô cho tôi người này mới đáp để giúp cho ngài lên đường không phải mưa không phải nắng thì chúng tôi mang ô đến tặng cho ngài không những một người tặng ô mà có đến vài chục người tặng ô cho vị hòa thượng này và cái ô lại chất đầy một góc phòng của vị hòa thượng giờ học buổi tối kết thúc thì ờ, vị trụ trì của chùa mới bước vào cái căn phòng thiền của vị hòa thượng này và ngài mới hỏi vậy giày cỏ và ô đã đủ dùng chưa con thì vị hòa thượng này mới sững sờ và dạ thưa thầy ô mới giày đang chất đầy căn phòng của con và và con sợ không mang theo đi được vì nó nhiều quá vị trụ trì này liền đáp là không được con phải mang theo chứ thì con đi nhiều ngày giày sẽ rách lấy giày đâu mà đi và trời còn nắng mưa nữa thì con lấy đâu ô mà trên nắng chứ mưa bây giờ và ngưng một chút thì cái vị trụ trì lại nói tiếp trên đường đi có rất nhiều sông nhiều suối thì ta lại nhờ người quyên góp thuyền cho con được không nghe đến đây vị hòa thượng chợt hiểu ra ý của thầy và vị hòa thượng này quỳ dạp xuống đất và nói con sẽ đi ngay bây giờ và không mang theo bất kể cái gì thì qua câu chuyện này anh chị cũng hiểu phần nào về cái sự đợi chờ và cái sự trì hoãn thay vì anh chị đợi sự hoàn hảo anh chị cứ dám làm dám hành động cho tôi đừng sợ người khác phán xét về mình và anh chị hãy tưởng tượng đó là một ngày nào đó anh chị chuẩn bị rời xa cái cõi thế gian này và trước lúc lâm chung con cái của chị mới hỏi là là anh chị còn điều gì chăn chối còn những việc gì mà anh chị chưa làm ở trên thế gian này không đa phần chúng ta gặp phải tình huống đó là à sự trì hoãn đã quá lâu rồi còn rất nhiều việc còn rất nhiều việc chưa làm được thì quay lại cái chủ đề về à, bán hàng online thì tôi có một cái chương trình để giúp cho anh chị đập tan được cái nỗi gì nỗi sợ bán hàng ở ờ, nỗi sợ người khác phán xét và chương trình này diễn ra vào 3 buổi tối ờ, anh chị chỉ chuẩn bị cho tôi là đó là điện thoại máy tính và có cái phần mềm Zoom để chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Và tôi tin chắc rằng là anh chị dám tham gia, không đợi chờ bằng cách là anh chị hãy bấm vào đường link đăng ký ở bên dưới. Anh chị hãy đọc kỹ chi tiết nội dung ở bên trong đường link đó. Và tôi tin chắc rằng tôi sẽ giúp cho anh chị thay đổi một cái điều gì đó nó tuyệt vời hơn. Và hãy nhớ là hãy bấm vào đường link đăng ký ở bên dưới video này. Xin chào và rất mong được gặp anh chị ở trong chương trình của tôi.